giữ nhau để yêu giữ nhau để thương rồi khi đánh mất đi hàng vạn lần sẽ hối tiếc tiếc cho những nỗi oan hận phải chỉ đã giống như suy tư như đêm tối phải chỉ ta thứ tha ngày đã qua trách chi điều quá rồi thứ tha những câu chuyện xưa nỗi đau ngày mưa rồi nắng ấm bay lên chợt nhận ra ta hoa gió gió bay tiếng cười theo về ừ ta phải sống như thoáng qua những nỗi buồn lòng rồi chẳng suy tư như đêm tối và ta sẽ thứ tha ngày đã qua trách chi điều quá rồi để niềm vui bỗng đến thật gần ừ ta phải sống là gió mây thoáng qua những nỗi buồn lòng rồi chẳng suy tư như đêm tối và ta sẽ thứ tha ngày đã qua tranh chi điều qua rồi để niềm